các con cùng quan sát trên màn hình với cô. Ở phần kiến thức, cô Ngọc Lan có ví dụ sau. 35 x 10 bằng bao nhiêu? Các con cùng suy nghĩ và tìm xem là 35 x 10 bằng bao nhiêu nhé. Cô sẽ có này 35 x 10 tức là bằng 10 nhân với 35. 10 chính là một chục. 1 nhân một chục nhân với 35 thì chính là bằng 35 chục. 35 chục có kết quả bằng bao nhiêu các con? Chính là bằng 350, đúng không nào? Các con nghe lại nhé. 35 lần nhân với 10 thì cô đổi ngược lại vì phép nhân của chúng mình có tính chất giao hoán. 10 nhân với 35 mà 10 thì được gọi là một chục. Một chục nhân với 35 ta sẽ có 35 chục. 35 chục chính là 350. Từ đó, cô trò mình sẽ rút ra nhận xét sau. 35 nhân 10 chính là 350. Các con thấy khi nhân với 10, cô sẽ giữ nguyên thừa số thứ nhất và cô chỉ việc thêm một chữ số 0 vào bên phải chính cái thừa số thứ nhất đó chúng mình sẽ lại có một nhận xét đó là khi nhân một số tự nhiên với 10 ta chỉ việc viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó ta làm như sau 35 nhân 10 ta sẽ ghi 35 là thừa số thứ nhất và ta thêm 0 vào bên phải của số tự nhiên đó con đã nhìn, thấy chưa nào à, các con cùng quan sát lại này đây. 35 nhân với 10. Ta sẽ có kết quả bằng bao nhiêu? Ta sẽ lấy thừa số thứ nhất giữ nguyên và ta chỉ việc thêm không vào bên phải của thừa số thứ nhất. Ta được 35 nhân 10 bằng 350.